hình zin à, nha các bạn zin chất màu sáng tối màn hình nâu là không có chuyện được sáng tối đi một chó đây cho em hai bé 710 chung đèn này à, chưa có mới xịt sơ sơ cái loa rồi còn mấy phần này thì không à, chưa có tốt lên nên nó chưa có đẹp